Vâng, xin chào tất cả các bạn, tôi là Lê Thanh Hải và công việc tại tôi đó là chuyên tư vấn và triển khai xây dựng hệ thống marketing cho các bot kinh doanh online và hiện tại tôi đang trực tiếp tư vấn và đồng hành với 30 bot hệ thống lớn nhỏ khác nhau tại Việt Nam và tất cả các hệ thống họ đều rất là phát triển vững mạnh và trong cái video này tôi muốn chia sẻ với bạn một cái một cái rất là quan trọng trong cái việc bán hàng của ta đó là phần chốt sale có rất là nhiều người à, inbox với tôi và họ chia sẻ là à, có rất là nhiều người nhắn tin cho họ hỏi quan tâm đến sản phẩm nhưng mà họ họ không thể bán được hàng bởi vì sao bởi vì cái cái khả năng chốt sale của họ rất là kém đó cái cái tỷ lệ khách hàng của chúng ta cái cái số lượng khách hàng của chúng ta nó bằng với việc đó là tỷ lệ khách hàng tiềm năng nhân với cả tỷ lệ chốt sale đó cho nên là các bạn cần phải làm sao để tăng cái khả năng chốt sale của bạn hơn và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn 6 bước chốt sale không lối thoát để mà bất kỳ một ai mà họ liên hệ với bạn họ nhắn tin inbox quan tâm đến sản phẩm bạn đều bạn đều đều chốt được họ bạn đều bán được hàng cho họ và họ không bạn không để họ thoát bao số bạn muốn được điều như vậy ạ à? đó và cái quy trình này thì nó đã thay đổi công việc bán hàng của tôi rất nhiều và ngày hôm nay tôi, tôi dốc toàn bộ những cái tâm huyết của tôi để tôi dành chia sẻ với bạn cái quy trình 6 bước để chốt sale không lối thoát khách hàng này thì bước thứ nhất đó là bước lấy tim khi mà họ là một người lạ họ mới quen bạn thì bạn đừng nhanh chóng vồ vập nói về sản phẩm của mình ngay mà bạn cần phải làm sao để lấy được cái trái tim của họ đó bạn làm sao phải phải làm sao để họ yêu quý bạn đã thì khi đó họ mới lắng nghe bạn đó chứ còn rất là nhiều người khi mà khách hàng họ hỏi nhảy luôn và ngay trình bày sản phẩm nói rất là nhiều về sản phẩm mình thì làm cho khách hàng họ họ chưa tin bạn và họ sẽ không lắng nghe bạn cho nên đầu tiên chúng ta lấy tim lấy tim bằng sao lấy tim bằng cách đó là một là thể hiện sự đồng cảm khi mà chúng ta có một cái sự gì đó đồng nhất với nhau ví dụ như đồng về đồng về quê quán chẳng hạn hoặc là học cùng chung một trường học nào đó hoặc là cùng cơ quan hoặc là cùng quen một ai đó thì thì chúng ta sẽ rất là tin tưởng nhau chúng ta sẽ rất là yêu quý cởi mở với nhau hơn cho nên đầu tiên làm sao bạn cần phải kết nối với họ bằng một cái điểm chung gì đó ví dụ như là bạn hỏi quê họ ở đâu thì khi đó họ sẽ trả lời dụ quê anh ở, ở Vĩnh Phúc chẳng hạn thì bạn có thể trả lời là à mình cũng có một bạn cùng quê Vĩnh Phúc học cùng đại học với mình đó một lần là mình cũng về Vĩnh Phúc rồi đó thì bạn cần phải làm sao để chèn được cái từ là từ cũng cũng đó bạn và họ giống nhau vì là bạn cũng như vậy hoặc là ví dụ như là bạn nói là họ học trường đại học thương mại chẳng hạn bạn cũng bảo là à mình cũng học trường đại học thương mại thì như vậy là chúng ta sẽ rất là thích kết nối với những người mà họ có một cái điểm gì đó giống chúng ta đó tiếp theo à, là bạn có thể đồng cảm lấy tim với họ bằng việc là bạn khen ngợi họ bạn bạn làm sao để bạn phải khen ngợi họ mà để họ cảm thấy vui mừng chứ không phải là họ cảm thấy bạn đang lịnh bợ họ cho nên là bạn cần phải có một cái tuyệt chiêu khen ngợi đó là khen chi tiết khen chi tiết nghĩa là sao ví dụ như bạn khen họ ôi anh đẹp trai quá hay là chị xinh quá chẳng hạn thì như vậy là họ cảm thấy cái lời khen của bạn rất là nhạt nhẽo nhưng nếu như bạn khen bạn tìm trên cơ thể của họ trên khuôn mặt của họ trên toàn bộ mà của họ xem là cái điểm gì đẹp nhất ví dụ bạn khen là à, anh có nụ cười rất đẹp thì tự nhiên họ sẽ cảm thấy thích hơn là bạn khen họ đẹp trai hay là bạn khen uh, bộ áo của họ hôm nay rất đẹp thì họ sẽ cảm thấy rất là thích hay là bạn khen bộ tóc của họ rất là đẹp thì họ sẽ cảm thấy rất là nhớ về cái lời khen của bạn và họ tin tưởng lời khen của bạn là chân thành chứ không phải là mình khen chung chung đó chúng ta có thể khen ngợi khách hàng đó hoặc là chúng ta có thể uh, làm bằng những cái câu chuyện cười chúng ta có thể nói những cái lời nói vui tươi để làm sao để lấy được cái nụ cười của họ đó khi mà bạn khen họ thì họ cũng đã lở được nụ cười rồi hoặc là khi mà bạn kể một câu chuyện cười gì đó thì họ cảm thấy vui và họ cũng lở nụ cười thì như vậy là bước một là bạn làm sao để lấy được tim của khách hàng sau đó bạn chuyển sang bước thứ hai bước thứ hai đó là bước làm sao để bạn có thể thấu hiểu vấn đề khách hàng hãy ghi lại bước thứ hai là bước thấu hiểu vấn đề của khách hàng khi mà chúng ta thấu hiểu vấn đề của khách hàng thì chúng ta mới trình bày được những cái giải pháp để phù hợp với cả à, những cái vấn đề của khách hàng đang gặp phải thì để mà thấu hiểu được vấn đề của khách hàng thì không có cách nào khác bằng việc đó bạn phải đặt câu hỏi bước thứ hai là bước thấu hiểu các vấn đề của khách hàng bằng cách là đặt câu hỏi các bạn sẽ đặt các câu hỏi à, có các từ để hỏi như là what how why đó ví dụ như là các bạn hỏi là à, anh đang gặp vấn đề là gì thì họ sẽ liệt kê ra đó xong rồi các bạn hỏi là anh gặp vấn đề này lâu chưa hoặc là các bạn hỏi là tại sao à, anh à, gặp vấn đề này hoặc là à, tại sao mà đến ngày hôm nay thì anh mới mới à, liên hệ với em để được tư vấn về vấn đề này tức là bạn sẽ dùng những câu hỏi câu hỏi để thực sự bạn tìm ra cái vấn đề đằng sau của là gì đó bạn phải đặt các câu hỏi để bạn tìm ra được cái vấn đề thực sự đằng sau của là gì ví dụ như là bạn à, à, tôi muốn nói với bạn khi mà tôi đi tư vấn cho các bot chẳng hạn thì tôi đặt câu hỏi à, ví dụ như là đầu tiên họ bảo là vấn đề của họ là hệ thống của họ đang không bán được hàng đó mọi người hình dung không ạ cái vấn đề đầu tiên của khách hàng là họ bảo là không bán được hàng nhưng mà sau khi tôi đặt ra các câu hỏi tôi mới biết là vấn đề đằng sau của vấn đề đó là một vấn đề khác thì tôi hỏi là à, ví dụ như là tôi hỏi là tại sao à, à hệ thống của chị đang không bán được hàng đó là các bạn sao bạn ấy lại bảo là à, các đại lý họ chưa dám live stream đó thế sau đó là tôi lại hỏi thế tại sao các đại lý của của chị chưa dám live stream thì bà ấy mới bảo là bởi vì chị chưa live stream thế như vậy cái gốc rễ của cái việc không hệ thống không bán được hàng đó chính là việc là bot họ chưa dám live stream để bán hàng cho nên đại lý cũng không dám live stream bán hàng cho nên là cả hệ thống không bán được hàng đó khi mà chúng ta đặt những cái câu hỏi để xác định vấn đề của khách hàng thì chúng ta mới hiểu được cái vấn đề gốc rễ của khách hàng đang gặp phải là gì chứ không phải là cái vấn đề mà họ họ nói với chúng ta mọi người hình dung ra cái điều này không ạ đó và sau đó thì khi mà mình biết được vấn đề gốc rễ là gì rồi thì mình mới cung cấp cái giải pháp để giúp họ giải quyết cái vấn đề gốc rễ đó thì khi đó tôi sẽ chia sẻ họ những cái tuyệt chiêu để giúp họ livestream hiệu quả những cái cách làm sao để họ vượt qua những cái lỗi sợ hãi để livestream những cái động lực làm sao để họ có thể livestream và và khi đó thì họ về họ hành động đó các bạn cần phải hiểu thì ờ, bước số 2 là bước xác định vấn đề của khách hàng bằng cách là đặt câu hỏi sau đó bước thứ ba đó là bước các bạn sẽ trình bày các giải pháp của sản phẩm của bạn làm sao để các giải pháp của bạn các giải pháp của bạn phải giải quyết được cái, các vấn đề mà khách hàng của, của họ đang gặp phải các bạn sẽ không cần phải trình bày hàng tất cả các các các giải pháp của sản phẩm của bạn bạn có 10 giải pháp giúp khách hàng nhưng mà bạn chỉ trình bày giải pháp nào mà mà khách hàng của họ đang gặp phải khách hàng của bạn đang gặp phải đó ví dụ khách hàng của bạn họ đang ờ, bị lám tàn nhang thì các bạn chỉ trình bày cái giải pháp liên quan đến nám tàn nhang thôi không cần phải nói nhiều về những cái vấn đề khác không cần phải nói về là trắng da không cần phải nói về uh, trị thâm đó mình chỉ nói về lám tàn nhang để giúp họ bởi vì cái tâm trí của họ cái sự quan tâm của họ chỉ về cái đó thôi và có một điều tuyệt vời đó là khi mà các bạn chỉ trình bày ít giải pháp ấy mà khi khách hàng về họ sử dụng mà lại được thêm nhiều các giải pháp tiếp theo thì họ mới cảm thấy wow, họ cảm thấy tuyệt vời. Còn nếu như mà bạn trình bày hàng 10 giải pháp, sau đó thì khách hàng họ về họ chỉ nhận được 8 giải pháp thôi chẳng hạn thì làm cho khách hàng cảm thấy không hài lòng. Còn nếu như bạn chỉ cần trình bày 5 giải pháp thôi nhưng mà khi khách hàng về họ vẫn nhận được 8 cái điều kết quả thì họ cảm thấy vô cùng là vượt sự mong đợi cho nên là chúng ta chỉ trình bày rất là ít giải pháp mà giải pháp nào giải quyết được vấn đề cho khách hàng thì chúng ta mới trình bày đó còn những cái giải pháp khác để cho khách hàng tự cảm nhận và họ tự cảm thấy hài lòng đây là bước thứ ba bước thứ tư đó các bạn sẽ sẽ làm sao để khơi gợi khao khát mong muốn mua hàng của họ ngay hôm nay khi mà các bạn trình bày rất là nhiều các giải pháp như vậy thì làm cho họ cũng khao khát họ muốn được sử dụng sản phẩm bạn nhưng họ lại có một cái câu trì hoãn họ lại bảo là chưa muốn quyết định mua hàng ngày hôm nay đó cho nên là các bạn cần phải có những ưu đãi mua ngày hôm nay thì được những cái quà tặng là gì mua mua ngày hôm nay thì sẽ được nhận những cái ưu đãi gì free ship này hay là được giảm giá hay là được tặng thêm cái điều gì đó mà chỉ có những người mua ngay hôm nay thôi thì như vậy là họ sẽ hành động mua ngay hôm nay đó và các bạn cần phải khơi gợi cho họ cái sự khao khát mong muốn mua hàng ngay hôm nay đó và sau khi các bạn khơi gợi cái sự mong muốn khao khát mua hàng rồi bằng những cái tuyệt chiêu là à, nói về cái lỗi đau của họ nếu như mà họ vẫn không mua hàng thì cái, họ vẫn sẽ rất là đau khổ và nói về cái sự sung sướng của họ nếu như họ mua hàng họ sẽ đạt được cái sự sung sướng gì để bạn khơi gợi cái khao khát mua hàng của họ con người chúng ta chỉ hành động khi mà có hai điều một là nói về nỗi đau hai là nói về sự sung sướng cho nên là cái phần này các bạn cần phải nói rất nhiều về nỗi đau của họ các bạn cần phải nói về sự sung sướng của họ nếu như họ thay đổi thì họ khao khát thay đổi nhưng họ vẫn có những cái sự trì hoãn thì bạn cần phải chuyển sang bước thứ năm đó là bước xử lý sự từ chối các bạn sẽ xử lý sự từ chối ví dụ như là họ sẽ bảo là à, à, để anh về suy nghĩ thêm thì bạn sẽ hỏi là à, hiện tại thì anh còn à, cái vấn đề gì anh còn suy nghĩ thì anh có thể chia sẻ với em đó thì bạn sẽ giải quyết những cái vấn đề mà họ đang suy nghĩ dù họ bảo là anh còn à, à, băn khoăn về giá thì bạn sẽ hỏi tiếp là ngoài vấn đề giá anh còn băn khoăn về vấn đề gì không đó thì họ sẽ à, trình bày ra bạn và bạn sẽ xử lý các sự từ chối của họ ở cái phần này hoặc là họ bảo là anh chưa có tiền thì bạn sẽ trình bày ví dụ như là à, bạn sẽ kể một cái câu chuyện nào đó một cái người mà họ cũng đang gặp cái vấn đề giống như anh ta giống như khách hàng hiện tại của bạn nhưng mà khi mà người đó hành động thì họ đã thay đổi như như ra sao ví dụ à, ví dụ tôi kể là một bot làm việc với tôi và bot đấy bảo là hiện tại chị chưa có tiền à, để đăng ký đồng hành cùng với em thì tôi kể cho họ nghe một câu chuyện một bot khác họ cũng chưa có tiền à, để đồng hành cùng với tôi nhưng mà họ đã đi vay một cái người bạn của họ và sau đó thì trong vòng 3 tháng sau thì họ đã đã kiếm được gấp 5 gấp 10 lần cái số tiền họ đã vay để họ trả và họ đã thành công hơn rất nhiều cho nên là cái vấn đề tiền không phải là cái vấn đề rào cản mà cái vấn đề gốc rễ là họ chưa tin tưởng bạn họ chưa thực sự là tin bạn sẽ giúp được cho họ thành công và họ cần thêm những cái thông tin hơn nữa cho nên là các bạn phải cho họ thêm nhiều thông tin cho họ thêm nhiều niềm tin hơn nữa đó và và ví dụ như là à, có những người họ tổ chức cái lớp học đào tạo thì có những học viên nói là em chưa có tiền thì có, họ chốt sale bằng việc là thế bây giờ em học thì em có tiền hay là em có tiền rồi em mới học cho nên là chúng ta cần phải học thì mới có tiền và chúng ta phải xử lý hết tất cả sự từ chối của khách hàng và gốc rễ các sự từ chối của khách hàng đó là đều là từ cái việc là họ chưa tin tưởng chúng ta chưa tin tưởng sản phẩm chúng ta chưa tin tưởng công ty công ty của chúng ta và chúng ta cần phải cung cấp thêm cho họ những cái thông tin nữa để họ có niềm tin hơn đó và khi mà chúng ta xử lý được sự từ chối khách hàng rồi thì bước thứ sáu là bước chốt sale tức là bước đưa phiếu đăng ký để ký hợp đồng hay là đưa thông tin địa chỉ để ship hàng đó và chuyển khoản mua hàng thì đấy chính là 6 bước chốt sale không lối thoát khách hàng và tôi đã chia sẻ với bạn và bạn hãy áp dụng từng bước từng bước từng bước như vậy chắc chắn bạn sẽ bán hàng rất là bùng nổ và bạn sẽ chốt sale không trượt bất kỳ một ai cả và tôi xin nhắc lại các bạn để 6 bước các bạn nhớ để áp dụng hiệu quả bước thứ nhất đó là lời tin của khách hàng bằng việc đó là à, tạo sự tương đồng hoặc là khen ngợi họ hoặc là kể những câu chuyện hài để lấy được nụ cười của họ bước thứ hai đó là thấu hiểu vấn đề của khách hàng bằng việc đó là đặt các câu hỏi bước thứ ba đó là trình bày các giải pháp thì chúng ta chỉ trình bày những giải pháp gì mà giải quyết được vấn đề của khách hàng thôi còn các giải pháp tiếp theo thì để cho khách hàng tự cảm nhận và khách hàng sẽ cảm thấy vượt sự mong đợi khi mà à, mình không nói là có cái điều này mà sau đó họ dùng lại cảm thấy có bước thứ tư là bước khơi gợi khao khát mong muốn cháy bỏng mua hàng bằng việc là xoáy sâu vào nỗi đau và khơi gợi sự sung sướng cho khách hàng bước thứ năm đó là bước xử lý sự từ chối bước thứ sáu là bước chốt sale và hãy áp dụng 6 bước này để các bạn có thể trở thành một bậc thầy chốt sale trở thành một lữ hoàng cho sale và cảm ơn bạn đã xem video của tôi hãy đăng ký kênh youtube của tôi để lắng nghe những cái video chia sẻ về kinh doanh online của tôi hơn nữa xin chào và hẹn gặp lại